đặt tên bài kiểm tra. Thời gian quy định ghi rõ số phút cho bài kiểm tra, nếu không giới hạn thời gian làm bài đặt số 0. Điểm đạt cho bài kiểm tra. Thời gian tổ chức thi, nếu có giới hạn thời gian, thiết lập thời gian làm bài kiểm tra. Mô tả, nhập nội quy bài kiểm tra. Phần 2, cấu trúc bài thi. Đầu tiên, phần đề thi trắc nghiệm. Chọn môn học, chọn danh mục câu hỏi, chọn danh mục kiến thức theo bài học. Số lượng câu hỏi cho trong bài kiểm tra kiến thức hoặc ôn tập. Nếu một bài kiểm tra lấy kiến thức từ hai bài trở lên, chọn thêm nhóm câu hỏi, thực hiện tương tự như nhóm câu hỏi số 1. Tiếp theo, phần đề tự luận. Chọn thêm câu hỏi tự luận. Chọn câu hỏi theo bộ lọc tìm kiếm. Thêm câu hỏi vào đề. Chọn đồng ý để thêm câu hỏi vào đề. Tùy chọn điểm cho bài tự luận, nếu có. Lưu cấu hình bài kiểm tra. Tạo bài kiểm tra kiến thức thành công. Tùy chọn thao tác, xem thống kê số liệu bài kiểm tra. Xem số lần học sinh làm bài, và xem chi tiết bài kiểm tra. Điểm trung bình các bài kiểm tra đạt được. Điểm bài kiểm tra đạt được cao nhất. Tùy chọn kiểm soát bài kiểm tra